Thứ sáu ngày 13 theo quan niệm của nhiều người là một ngày rất xấu, liệu điều này có đúng không, hay đó chỉ là sự mê tín của một số người? Hãy cùng tìm hiểu qua một loạt các câu chuyện sau đây, những câu chuyện của thứ sáu ngày 13. Một Tại Anh, vào năm 1993, người ta đã thử làm một cuộc khảo sát về mối quan hệ giữa hành vi, sức khỏe và sự mê tín dị đoan xung quanh thứ sáu ngày 13. Người ta đã thử so sánh tỷ lệ tai nạn giao thông vào những ngày thường so với ngày này và kết quả cho thấy người ta có xu hướng tránh lái xe vào thứ sáu ngày 13, bởi số ca tai nạn giao thông trong ngày này cao hơn một cách bất thường so với những thứ sáu khác, người ta cho rằng có những người đã sợ thứ sáu ngày 13 một cách vô lý. Nhưng quả thực sau những gì mà họ vẫn nghe thấy về cái ngày này thì cũng chưa hẳn đã là như vậy. 2. Al Capone, tên gangster nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ, kẻ bị truy nã trong suốt những năm 1920. Hắn là kẻ cầm đầu trong tất cả các hoạt động của giới xã hội đen tại Chicago, kẻ đã biến đây trở thành một thành phố tội phạm. Al Capone làm không thiếu nghề gì, các doanh nghiệp của hắn cũng rất phát đạt, nhưng lại không có sở thích đóng thuế. Cùng một hội tá lả các tay chân, Capone đã làm khuynh đảo nước Mỹ. Lo lót hối lộ là việc thường xuyên của Al Capone, đó là cách hắn dàn xếp các phi vụ và chạy tội cho mình. Nhưng cuối cùng chuỗi ngày huy hoàng của hắn cũng đã kết thúc khi toàn án Mỹ tìm được đủ chứng cớ buộc tội, lập tức họ ra lệnh bắt và cho thực hiện xét xử ngay với Capone. Hôm đó là thứ sáu ngày 13. 3. Nếu những ai chịu khó tìm hiểu về lịch sử hẳn sẽ biết tới Nai Gai Temla, mấy anh trong phim mà có cái khiên trắng chữ thập đỏ Á, hiệp sĩ dòng nền. Đây là những người có công rất lớn trong bốn cuộc thập tự chinh. Ở châu Âu lúc đó, các vị vua sống rất xa hoa. Để có tiền phục vụ các nhu cầu của mình, họ đã vay tiền của các Nai Gai Temla. Trong đó có vua Pháp Philip IV. Do các KT có thế lực rất lớn nên Philip lo sợ sẽ có ngày họ lật đổ nền quân chủ. Cuối cùng, Philip IV đã ra lệnh bắt tất cả các KT, tra tấn giả mang, buộc tội họ bán bổ Chúa Trời, sau khi bắt KT ký vào bản cung, Philip đã ra lệnh hành hình ngay sau đó. Thứ sáu ngày 13 năm 1307, một trong những thứ sáu đen tối nhất trong lịch sử, tất cả các hiệp sĩ dòng đền đã bị thiêu sống. 4. Các fans của hip hop chắc hẳn không ai không biết tới Tupac Shakur, rapper huyền thoại người Mỹ. Tupac Shakur chính là một trong những gangsta rapper đầu tiên, người đã có những ca khúc rap đi vào lịch sử như California Love, Thúc Get Lonely Too. Với nghệ danh Hyper, Saku đã có sự nghiệp chói sáng trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Thành công liên tiếp đến với anh, hàng triệu đĩa hát được tiêu thụ, hàng triệu người nghe nhạc yêu mến anh. Năm 1994, hai bác đã trúng năm phát đạn trong một vụ cướp, điều kỳ diệu đã đến khi không những hai bác qua khỏi mà còn tiếp tục tung ra hai album vô cùng thành công. Những số phận đã không mỉm cười lần thứ hai với hai bác. Anh lại bị bắn, và lần này anh đã ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc khôn nguôi của các fans yêu nhạc. Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 1996 Hai Park qua đời. năm Benny Goodman, một trong những nhạc sĩ gia nổi tiếng nhất của Mỹ. Người được gọi bằng rất nhiều những cái tên như ông vua của Swing hay người đứng đầu Clarin. Goodman thành lập cả ban nhạc và đi biểu diễn ở nhiều nơi và tới đâu cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Năm 1986, niềm vui và tai họa đã đến cùng một lúc, ông vinh dự được nhận giải Grammy giải thưởng danh giá nhất về âm nhạc của Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ những cũng trong năm đó ông qua đời vì một cơn đau tim. Chính xác hôm đó là thứ Sáu ngày 13 tháng tháng 6 năm 1986. Benny Goodman thọ 77 tuổi. 6. Hôm đó, thứ Sáu ngày 13 tháng tháng 7 năm 1951 tại Kansas những cơn mưa lớn đã làm cho nước sông ở đây đột ngột dâng cao. Như một kết quả tất yếu, nước sông dâng lên quá nhanh đã tạo thành một trong những cơn lũ lớn nhất trong lịch sử, được biết với cái tên Great Flood. Nó đã làm ngập hoàn toàn 2 triệu mẫu, tính theo đơn vị Anh, tại Kansas, giết chết 24 người và gây thiệt hại tới 760 triệu USD. 7. Vẫn là thảm họa tự nhiên, nhưng lần này là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chả là vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng tháng 3 năm 1992, một cơn động đất đã ghé thăm vùng Ezinkan của đất nước này. Kết quả, 2.000 người chết và 50.000 người bị mất nhà cửa. Điều đáng nói là người Thổ Nhĩ Kỳ kiên khem rất kỹ. Ở nước họ, người ta gần như gạt bỏ con số 13 ra khỏi cuộc sống bởi tính không may của nó. Nhiều nơi không có con phố 13, con đường 13, nhà không có tầng 13. ở y thế mà vẫn dính. Sau một khoảng lịch thì vẫn có gặp thứ ngày 13, bạn thì sao có chứng được gì hay đó chỉ là sự trùng lập sự việc xảy ra.